19 tuổi cho tới uh, em ba em cũng quen bốn một tình tình nào cũng hai năm tình nào cũng cũng, cũng đẹp nhưng mà tới khúc tới lúc đó là nó có bị lời nguyền hết vậy cứ hai năm là em chia tay bốn mối tình còn mà cứ hai năm là em quen hai năm là như vậy này bốn mối là thấy nó dạ. mất hết mát năm tuổi sinh rồi thì tính đang giống như nó bị chán á chị đường với lại kiểu lúc mà mình còn trẻ mình còn nhỏ háo thắng đứng hướng này đứng hướng nọ lúc mà mình có người yêu xong rồi á mình lại thấy rồi có rất là nhiều thằng của mình mà nó còn ngon hơn bồ mình nữa kiểu kiểu đó gì vậy <laughs> nói thôi nói với ờ, người ngoài nhưng mà nói nhiều với em cùng tư duy cùng quan điểm cùng sở thích ăn uống cùng một nền tảng giáo dục cùng ờ, cách đối nhân xử thế nói được làm được tiền có ít có nhiều không quan trọng quan trọng là cho ai bao nhiêu quan trọng là cho ai bao nhiêu <laughs> ở đâu không quan trọng nhưng mà quan trọng là đứa mà tự ờ, mở nhà hàng trung quốc rồi tự làm các kiểu đó là hai đứa cực lắm làm từ 9 ờ, giờ đến 11 giờ đêm mới về nhà lận mà về nhà còn còn thời gian cãi nhau nữa kìa nghe lòng em cãi nhau đấy là bất đồng quan điểm bất đồng trong công việc các kiểu làm chung với nhau mà thì anh đó ảnh từ từ ảnh dạy em mà mỗi ngày mà anh chửi á là em lớn lên là em em cảm giác tại vì chỉ biết xong yêu mà yêu nó nó có sức mạnh lắm từ khi mà em không biết tiếng hoa vì yêu anh đó em thay đổi biết đọc tiếng hoa luôn ừ. em biết nói tiếng hoa tiếng anh là vì anh đó wow. với em cảm ơn anh đó rất nhiều anh dạy em rất nhiều anh ảnh lúc nào anh cũng không cảm thấy hài lòng em em phải thay đổi đi em phải thế này thế kia em thay đổi vì ảnh nhưng mà cuối cùng cũng đâu được gì đâu không quý vị chúng ta đang đến với chương trình ghép đôi thần tóc online mùa 2 quý vị nhé mặc dù các bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể kết nối được cùng với các tường tường đang rất là háo hức đây và bây giờ tường sẽ muốn à, kết nối ngay với ba người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay xin cho tường được kết nối với bạn nữ trước đi ạ à. chào em gái em thấy chị không có em thấy chị rồi và bây giờ thì cho tường gặp bạn trai đầu tiên hello chào em trai chào em chào chị ạ áo trắng tinh ha đẹp trai lịch sự ha em trai thứ hai cho tường gặp luôn Rồi chào em Trời ơi hôm nay hai chàng trai đều mặc hai chiếc áo xanh trắng Trời ơi giống nhau quá chào bạn nữ khó chọn à nha em gái trước nè em ơi bây giờ em hãy giới thiệu cho chị Từ biết là em tên là gì và hiện tại em đang ở đâu xin mời em gái em tên Ngọc Quỳnh em đang sống Tôi làm việc tại quận 7 Quê mình ở đâu Quỳnh? Tại đang độc thân Quê em ở Long Thành À đang sống ở quận 7 Mình đang làm công việc gì Quỳnh? Em uh, kinh doanh, em buôn bán, bán hàng online Những cái um, đạt đồ mà hot trend nhập từ bên Trung Quốc về Mình sống ở quận 7 là mình sống với ai? Mình sống một mình Nhà mình đông anh chị em không Quỳnh? Nhà em có một đứa em trai Bạn trai ở vị trí đầu tiên Tên gì em giới thiệu cho chị Tường nghe coi Dạ em là Đỗ Phương Bình Đang sống ở phòng Liên Tràng sống ở Quảng Bình luôn bố ở Thái Bình nhưng mà em sinh ra và lớn lên à, ở Quảng Bình và hiện tại bây giờ đang à, sinh sống và làm việc ở Quảng Bình Bình đang làm công việc gì cưng? Buổi trưa thì chiều em ở nhà cũng làm bên thanh toán ăn với lại à, bố mẹ em mới làm thêm mộc và em chạy xe dịch vụ nữa Làm nhiều vậy? Thợ mộc và chạy xe dịch vụ đồ quán ăn hả? Wow, dữ ha ờ nhà mình đông anh chị em không nhà em thì ba anh chị em ạ à. em em là đầu tiên sau thì có một đứa em gái cũng đã lấy chồng rồi còn một đứa còn thằng anh trai thì bây giờ đang vào lớp 10 cảm ơn mình nha bây giờ chúng ta đến với chàng trai còn lại rồi mời em trai giới thiệu em ờ, chào chị Cát Tường chào ờ, hai bạn em ờ, tên là Trần Đắc Phong em sinh năm 1985 hiện tại em đang công tác và làm việc tại Hà Nội quê em Hà Nam Dạ em ờ, lên ờ, sinh sống và làm việc Hà Nội cũng khá là lâu rồi ạ. À, mình đang sống với ai ở Hà Nội? Dạ hiện tại thì em đang sống hai bố con. Ông bố độc thân hả? Vậy dạ. chút xíu nữa chị sẽ khai thác về cái chuyện này nha. Dạ. Công việc của em hiện tại em hiện tại đang làm bên ờ, truyền hình ờ, chống hàng giả bảo vệ thương hiệu của thành phố cũng thế là mình làm gì cưng em làm ờ, đang làm tránh văn phòng con có làm gì thêm nữa không tại nãy giờ dạ. à, bạn nam kia làm mấy công việc luôn thì mình thì sao em có đầu tư kinh doanh thêm cái mảng về thiết bị y tế như là khẩu trang dạ. dạ. em có đầu tư cùng với lại một anh bạn về nhà máy khẩu trang thế bây giờ mình là ở hà nội là ở đâu Em ở quận Đống Đa chị ạ Đó là nhà của cơ quan hay nhà công ty hay là nhà mình thuê? À, nhà riêng của em rồi chị ạ À mình đã mua nhà ở Hà Nội rồi Vậy là em định sau này là mình sẽ lập nghiệp ở Hà Nội luôn Dạ vâng Là mình sẽ về quê mình ở Hà Nam Em thì ờ, định cư ở tại Hà Nội luôn ạ À rồi vậy là bố mẹ đều còn ở quê hết ở Hà Nam Dạ vâng Bây giờ Quỳnh giới thiệu một xíu về bản thân mình ha Điểm mạnh, điểm yếu của mình là cái gì nè Quỳnh? Điểm mạnh của em là ăn nói lưu loát nè Giao tiếp tốt tâm lý nấu ăn ngon làm mồi rất là ngon ăn nói lưu loát mà mà mà, mà rồi giao tiếp tốt mà nãy giờ tôi thấy nói chuyện với tôi ngắn ngủn ngắn ngủn không à còn gì tôi bắt được nhiệt chị ơi tôi bắt được nhiệt và mình nhanh lên chị ngoài ra mình có những cái yếu điểm gì nè em uh, hay quên em không thích tính toán không thích tính những cái con số với lại em hay kỹ rất là kỹ kỹ tính thích sạch sẽ dân kinh doanh làm ăn online mà hay quên rồi không thích tính toán đâu vậy tiền bạc đồ của mình sổ sách mình em không thích Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones 2 trong 1 Giặt và xả tất cả trong một Nay đã có nước giặt xả Troy 2 trong 1 mới Ờ em không thích giữ tiền Em kinh doanh em làm nhưng mà tiền em không thích giữ với em không thích tính em nhờ một người khác làm nhà chị nó bị ngược ngược vậy chị kỳ vậy rồi tiền ai giữ chị thích làm tiền làm ra tiền thôi chứ không thích giữ chị thích làm tiền làm ra tiền thôi chứ không thích giữ thường mà những người nói như vậy là tôi biết là tiền nhiều lắm mới nói như vậy chứ những người mà đang còn kinh doanh nhỏ lẻ mà kiếm tiền xu từng cắt là tối nào cũng kiếm tiền tại tôi đã từng trải qua giai đoạn đó rồi thời mà tường mới vừa bán online mà bán chai mật ong mà tường còn ngồi đóng gói mà từng chai mật ong cho khách là đêm về sẽ ngồi đếm coi được bán được mấy chai tiền bao nhiêu xếp xong rồi còn đi dạ. thu nữa rồi mới cất vô tủ bây giờ khai thiệt đi bây giờ thu nhập một tháng là được bao nhiêu tiền nè thẳng vấn đề luôn là thu nhập của em dao động từ 30 cho đến 100 nhưng mà mùa dịch này thì không kiếm được lúc mà trước dịch á thì như vậy với cái mức thu nhập như vậy là sẽ tạo ra một cái áp lực cho các uh, đàn ông nào đang muốn đeo đuổi em đó nha bỏ vào một cái sao mình nghe phần giới thiệu về công việc cũng như là về mức thu nhập vân vân thì mình có uh, uh, suy nghĩ như thế nào đầu nghe chia sẻ của bạn thì bạn ừ, thu nhập như vậy thì cũng gây bây giờ thì theo em thì nghĩ là cũng khá là cao rồi ạ mình có à, à, tự tin là sau này mình có thể là lo lắng được cho gia đình cho vợ con mình không hiện tại thì công việc của em làm thì cũng khá là ổn định ạ còn cái việc uh, lo lắng cho vợ con thì điều đấy là tất nhiên là mình phải uh, mình phải làm được và mình không làm được cũng phải được không làm được cũng phải được à không được cũng phải được đúng rồi đúng rồi chị cái đó phải chị nói đâu đâu mình mới nói đó mới chị tự nói đâu nha <laughs> rồi thế điểm mạnh điểm yếu của của bình là gì nè điểm mạnh của em thì uh, em ờ, nhanh nhẹn em dễ hòa đồng em em dễ tiếp thu với lại em em làm được nhiều nhiều công việc ấy con này đa dạng cái gì cũng làm không có chuyên đúng đó là đó còn những cái ờ, điểm yếu của em thì uh, chắc là em kiểu em hay uh, em à, hay chơi game ấy. đi làm ba bốn năm tiếng mà còn thời gian chơi game nữa cũng cũng, cũng khá là kỹ kỹ tính nắp gọn gàng chứ kiểu là không vứt linh ta linh tinh hay hay, hay để nó cứ lộn lộn xộn chỗ này chỗ kia phong giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi phong điểm mạnh của em thì ờ, cái nhất là vui vẻ hòa đồng thích sạch sẽ có trách nhiệm kỷ luật cao trong công việc đam mê thể thao <laughs> thể thao là môn gì cái môn thể thao cầu lông bóng đá thì là em cũng chơi được vậy tốt tăng cường sức khỏe ha dạ vâng còn gì nữa điểm yếu là có cái gì điểm yếu thì uh, nhất là không tự tin uh, trình bày trước đám đông nóng tính và ngại giao tiếp có cái nữa là về cái trình độ ngoại ngữ thì ờ, rất là kém bây giờ chị hỏi phong một xíu nha thì em có chia sẻ là dạ. ở với con thì bây giờ sẵn thì chị hỏi luôn về cái tình trường của mình dạ về tình cảm thì em có hai mối tình người đầu tiên là vợ của em tại bọn em đã chia tay được ba năm rồi sau đó thì em có quen và yêu một bạn nữa mấy tháng thôi cảm thấy nó không phù hợp thế nên là bọn em cũng cũng chia tay cái hôn nhân của em với vợ trước đó của mình đó là kéo dài được bao lâu bọn em là được 11 năm chị ạ 11 năm con của tụi em hiện tại là mấy tuổi rồi cháu lớn nhà em thì hiện tại năm nay ờ, đang học lớp 7 cháu bé thì đang học lớp 2 chị ạ hai à, cháu ở với em luôn hả dạ cháu lớn ở với em cháu bé ở với bên mẹ à, dạ. cháu lớn ở với em mà học lớp 7 thì đã 14 tuổi rồi đúng không bé trai hay bé gái năm nay là 12 tuổi bé trai chị ạ hai vợ chồng có còn có có hay thường xuyên liên lạc với nhau để trong trao đổi thông tin của con cái học hành của con cái không dạ cũng thi thoảng thôi chị ạ có công việc cần thiết thì ờ, bọn em vẫn trao đổi ạ lý do gì mà mà chia tay em em trong khi là cũng quen nhau mười mấy năm ở lấy nhau mười mấy năm hai mặt con rồi hôn nhân thì cũng không nói trước điều gì cả bọn em thì cũng trong nó cũng, ờ, quá trình chung sống với nhau thì cũng nhiều cái điểm nó bất đồng trong cuộc sống gia đình thôi bọn em chia tay thôi vui vẻ không vấn đề gì chị ạ vậy thì cái mối tình thứ hai như thế nào cũng không được gặp gỡ nhau được một thời gian ngắn cũng được mấy tháng thì bọn em cũng bất đồng về cách làm việc và mối quan hệ xã hội cảm thấy không phù hợp với nhau thì bọn em chia tay cảm ơn em ở không dạ. từ lúc mà chia tay đến nay là bao bao lâu rồi bao lâu rồi không có bạn gái gần 2 năm chị ạ có người bạn gái gái hay một cái người vợ tương lai của mình á thì em mong muốn là một người như thế nào em mong muốn là một người cái ờ, nhất là phụ nữ chín chắn một chút trách nhiệm và thời gian dành cho gia đình nhiều hơn em cũng chủ động vào công việc tất cả mọi thứ thì em không cần bạn gái là phải quá ờ, tập trung nhiều về công việc dành quá nhiều thời gian cho công việc em thì cần một người phụ nữ là biết trân trọng tình cảm sống tình cảm dành nhiều thời gian cho gia đình một chút bây giờ tới tình trường của bình nè bình thì sao nè em cũng kết hôn rồi ạ có cháu à, chưa cũng có một, à, một cháu cũng gần một tuổi đấy à, bé trai hay bé gái à, bé bé trai hiện tại cũng đang sống với mẹ mình ly hôn bao lâu rồi khi có quyết định của tòa thì nó mới cách đây cũng mấy mấy tháng 5 tháng gì vậy chính thức và có giấy tờ ly hôn luôn là được khoảng 5 tháng rồi nguyên nhân gì mà em với vợ cũ không chia tay dạ, hai vợ chồng với lại giữa hai gia đình nội ngoại nó cũng có nhiều cái quan điểm nó lại không phù hợp vợ của em cũng kiểu không suy nghĩ cho cho cho cho chồng mình nhé thế là dần dần giữa hai giữa hai nữa là nó có cái khoảng cách bình thích mẫu người phụ nữ như thế nào dạ em thích một người nói chung là suy nghĩ về gia đình hay nói hay cảm ra một tí về ngoại hình thì, thì cũng đơn giản thì không không đừng có đừng có mập mập là, là được thôi em em lại thích người à, cái kiểu người à, không ốm xíu Ông có bị cà lắm không sao nói cái phải chỉ cần dạ. vậy Ông nói được một cái câu nào mà nó trôi chảy vì ảnh bị nhiều suy nghĩ trong đầu quá ảnh quá nhiều suy nghĩ trong đầu không biết nói à, thế nào trước cái điểm yếu của em đấy là cái nha, à, giao tiếp ấy. nhiều khi nói chuyện với à, những người mình chưa gặp và những người mình chưa quen biết ấy. nhiều khi ừ, lại nói chuyện nó không không được tự nhiên là lại không được ừ, được tự nhiên đấy như vậy là hôm nay là hai chàng trai của chúng ta đều đã từng ly hôn ha bình á, thì đang ở quảng bình á, thì à, có một cháu đang ở với à, với mẹ anh phong ở hà nội thì có ha, có hai cháu thì à, mỗi cháu ở một nơi bây giờ quay lại với với quỳnh thì tình trường của quỳnh như thế nào quỳnh ơi cho hỏi câu luôn vô thẳng vấn đề kết hôn lần nào chưa em còn độc thân với lại từ cái năm 19 tuổi cho tới uh, đây ba em cũng quen bốn cuộc tình cuộc tình nào cũng hai năm cuộc tình nào cũng, cũng đẹp nhưng mà tới khúc tới lúc đó là nó có bị lời nguyền á chị ơi cứ hai năm là em chia tay à? bốn mối tình ờ, mà cứ hai người đẹp hai năm là như vậy bốn mối tình là thấy mất hết tám năm tuổi xuân rồi cái tính em giống như nó bị chán á chị đường với lại kiểu lúc mà mình còn trẻ mình còn nhỏ háo thắng đứng núi này trong núi nọ lúc mà mình có người yêu xong rồi á mình lại thấy rồi có rất là nhiều thằng cô mình mà nó còn ngon hơn bồ mình nữa kiểu kiểu đó như vậy xíu đi quay lại ký ức chút xíu đi giờ vô vô cái mối tình đầu tiên đi mối tình đầu tiên luôn á của em á là một người tomboy mối tình đầu tiên luôn á của em á là một người tomboy những người đó yêu lắm thương rồi lo cho em tất cả mọi thứ lúc đó em em đi học rồi tất cả nhưng mà tự nhiên em nhận ra là em cái giới tính của mình là em chỉ lầm thôi em thích con trai chứ em không có thích con gái thì cái lúc mà bọn em còn nhỏ mà bọn em chỉ có ở chung nhà với nhau thôi còn những cái chuyện khác là em em em nhận biết được cái giới tính của mình là mình thích con trai bạn đó bạn cũng cảm nắng rồi thương với lại bạn giống con trai quá thôi mình lầm tưởng là như vậy thật sự lúc đó mới mấy tuổi à thì em bỏ bởi vì em xác nhận là giới tính em không phải vậy à, kết thúc cái mối tình đó thì mình có cái sự thay đổi nào trong bản thân của mình không em mê trai hơn em mê trai hơn mê trai hơn <laughs> kết thúc với người cha không chị cái mối tình đó em được nuông chiều quá nhiều em em không thấy em lớn em trưởng thành gì hết nên em trẻ con rồi mấy cái mối tình sau này nó mới là đột phá này cái nào mà ấn tượng nó gây cho em những cái gì làm thay đổi em á thì là mối tình thứ hai em quen anh đó lúc là em 21 tuổi rồi quen anh đó rồi hợp nhau hợp cực kỳ luôn cái nào giờ mình mình chưa có tiếp xúc quen con trai thôi quen anh đó là rồi anh đó là hợp cực kỳ hai đứa hai bàn tay trắng có một chút vốn làm làm nên tất cả mọi thứ thì ảnh đó kết quả là ảnh buồn đắp hết tất cả cho người con gái khác không phải em thì em bắt gặp ảnh là cấm sừng em khi mà em phát hiện ra thì cái cô đó cái chị đó chỉ cao hơn đi trắng hơn tóc này kia đẹp hơn em rất nhiều em thì ăn mặc rách rưới này kia tại vì lúc đó chị biết xong hai đứa mà tự ờ, mở nhà hàng trung quốc rồi tự làm các kiểu là hai đứa cực lắm làm từ 9 ờ, giờ đến 11 giờ đêm mới về nhà lận mà về nhà còn còn thời gian cãi nhau nữa kìa nghe đầu em cũng cãi nhau hết rồi bất đồng quan điểm bất đồng trong công việc các kiểu làm chung với nhau mà thì anh đó anh từ từ anh dạy em mà mỗi ngày mà anh chửi á là em lớn lên là em em cảm giác tại vì chỉ biết xong yêu mà yêu nó nó có sức mạnh lắm từ khi mà em không biết tiếng hoa vì yêu anh đó em thay đổi em biết đọc tiếng hoa luôn ừ. em biết nói tiếng hoa tiếng anh là vì anh đó wow. với em cảm ơn anh đó rất nhiều anh dạy cho em rất nhiều anh anh lúc nào anh cũng không cảm thấy hài lòng em em phải thay đổi đi em phải thế này thế kia em thay đổi vì ảnh nhưng mà cuối cùng cũng đâu được gì đâu em thay đổi vì ảnh nhưng mà cuối cùng cũng đâu được gì đâu lại số con số không đâu có được chớ bây giờ mình được như ngày hôm nay Để... mẹ mình học được nhiều thứ mình biết tiếng anh mình biết tiếng hoa được chứ khi kết thúc cái mối em nghĩ là sai à, người kết thúc cái mối tình đó thì con người em nó cạnh em như thế nào từ lúc đó các em ích kỷ hơn em không có yêu ngu ngu ngục như vậy nữa chị em yêu 50 thôi <laughs> em yêu bản thân mình em nói là tao không thể nào mà một tuần tao không thể nào kiểu như là không shopping được tao phải đi shopping tao phải đi mua đồ mắc thì tao phải mang đồ đó cái xong rồi mối tình thứ ba là em kiểu như là không thay đổi luôn đó cưng chiều hết thích mực luôn em chỉ là em thôi em không cần thay đổi gì hết thì em cảm thấy em nhận ra là rốt cuộc là mình phải yêu bản thân mình trước chứ không phải là mình cứ yêu người ta là người ta sẽ yêu ngược lại mình có nghĩa là hiện tại bây giờ mình biết nó sóc cho bản thân mình hơn phải không làm đẹp phải không ăn diện phải không đi shopping phải không yêu bản thân mình đó cũng là cách nói của một người phụ nữ tương đối thành đạt rồi phải yêu bản thân mình mình mới thăng hoa được sao hai quý ông của tôi tôi thấy nãy giờ hai anh cười tủm tỉm cười như lệ luôn suy nghĩ của mình như thế nào <laughs> thưởng cho một lần, thưởng cho một lần. lúc mới đầu nghe Quỳnh chia sẻ thì em cũng khá là bất ngờ đấy ạ Tại đây chưa gặp đúng người, để gặp đúng người mới lạc luôn Giờ Phong cảm nhận như thế nào? Tôi là bạn cũng rất là mê trai, mê phụ nữ là được rồi chả nhiều khi mình cũng ờ, tuổi trẻ bồng bột với lại em thấy em có học nghiên cứu là người phụ nữ mình nó có cái ờ, phần trăm nữ tính rất là cao chỉ cần người ta đối xử tốt với mình là mình mình bị mình bị yêu rồi bây giờ quay lại bây giờ quỳnh quỳnh mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào quỳnh ít nói thôi ít nói với ờ, người ngoài nhưng mà nói nhiều với em cùng tư duy cùng quan điểm cùng sở thích ăn uống cùng một nền tảng giáo dục cùng cách đối nhân xử thế nói được làm được tiền có ít có nhiều không quan trọng trọng quan trọng là cho em bao nhiêu quan trọng là cho em bao nhiêu ở đâu không quan trọng nhưng mà quan trọng là ở trong tim có em hay không vậy là em có ngại yêu xa không Dạ có, em rất ngại sao nào giờ em chưa bao giờ đi xa cả Em đi xa chắc được 3 ngày Vậy mà nói nói ở đâu cũng được, miễn trong tim có hay không Rồi bây giờ hỏi ngại em sao không thì là ngại Không, vậy chị, chị, em nói là ngày xưa đến giờ Em chưa nói hết chị ơi, em nói là ngày xưa đến giờ Nhưng mà nhiều khi ừ, con người và nhiều khi nó có kỳ tích chị không Mình đâu biết được tại tình ế lâu năm rồi Đâu biết được tại tình ế lâu năm rồi Có ngại uh, đàn ông mà đã từng ly hôn không? Không, em em không ngại cái chuyện đó Nhưng mà oh no, em em em trả lời lại đi em ngại cái lý do là cái thứ nhất nha người ta không có dành hết nhiều tình yêu cho mình đương nhiên là tình yêu của với con người ta sẽ nhiều hơn với em hai cái tình yêu nó khác nhau nhưng mà đương nhiên nó sẽ có sự ích kỷ trong đó và làm em là rất là khó xử cái thứ hai là em nghĩ là nếu như mà đủ yêu là em sẽ ok mấy cái đó không có gì quan trọng hết nếu mà gặp được đúng người á bây giờ là đến lúc quan trọng hôm nay quỳnh sẽ là người được ưu tiên quỳnh sẽ được lựa chọn trong hai người đàn ông ngày hôm nay một là anh bình hai là anh phong Quỳnh ơi, hôm nay em được một tấm bình phong gia cưng Trước khi mà Quỳnh sẽ đưa ra quyết định của mình thì chị sẽ cho ba bạn xem những cái đoạn video clip giới thiệu về nhau nha Xin mời xem clip cái chị tường á em giao tiếp tốt người nào em thích thì em sẽ nói rất là nhiều còn người nào không thích thì em trả lời rất là chóng có nghĩa là hồi nãy mới vô là không có thích tôi đúng không có nghĩa là hồi nãy mới vô là không có thích tôi đúng không chưa hồi đầu chưa có chưa có bắt nhịp được giờ thích được không mà giờ thích em bắt nhịp cũng nhanh lắm nhịp điệu cha cha cha tôi hỏi giờ thích tôi chưa chứ hồi nãy không thích trả lời cọc lóc giờ thích chưa rồi tết nồi tết nồi tết nồi tết nồi nghe nhạc tết nồi bây giờ thích phải làm lia liễn đâu quan trọng là hai cái anh kia ngọt rồi hai anh kia anh chạy rồi bà ơi còn có tôi với bà chuyện thôi trời ơi quay trở lại với hai anh nha bây giờ tôi vẫn theo thứ tự hồi nãy giờ là hỏi không mà bây giờ hỏi theo thứ tự là bình trước sau khi xem cái đoạn clip của bạn nữ bình cảm thấy như thế nào thì uh, quỳnh là một người khá là năng động rồi lại cũng thấy cũng vui rồi lại à, nhiệt tình mà cái khung khá thoải mái tính Quỳ như vậy rất em thấy rất là giống kiểu tính của em gái em mà nên là em thấy rất là kiểu thích những người có có cá tính à, như như vậy á có nghĩa là đang thích chứ không có sợ phải không có bỏ chạy phải không vậy mà tôi tưởng đâu bỏ chạy chứ hồi nãy dạ, không, dạ. hồi nãy nghe nói là muốn là gặp muốn một người phụ nữ kiểu như của gia đình này kia thấy cô này có nhịp điệu quá có của nồ quá tưởng đâu bỏ chạy chưa chạy nha quỳnh chưa chạy nha dạ. chạy à, à, tới công việc phụ nữ của gia đình thì lúc về nhà còn những cái lúc khác những cái khoảnh khắc khác thì những cái ấy thì sống thật với bản thân vui vẻ nhiệt tình năng động như vậy nó lại càng càng trẻ trung càng lại trẻ hơn trẻ lâu hơn cảm ơn bình mày quá bảo cà lâm luôn rồi đó ông gặp quỳnh nhảy xong ông muốn quá ông cà lâm lại rồi Phong thấy sao? Bạn Quỳnh thì bạn ấy rất là trẻ trung, cá tính, rất là năng động, rất là mạnh mẽ. Bạn yêu ờ, yêu, yêu những cái điệu nhảy em rất là thích. Trong từ các cách giao tiếp bạn ấy rất là tự tin. Thấy có gì sẹt sẹt chưa hay là sợ quá bỏ chạy? Em thì em vẫn rất là mong muốn kết nối được ờ, kết nối với bạn Quỳnh chứ còn không sợ chị ạ. Còn không sợ chị ạ. Không sợ. <laughs> không sợ hết nha Quỳnh Tới công chuyện chị tới công chuyện như này Vậy là tới công chuyện rồi Hai anh trai này còn hồn nguyên ở đây Không có ai chạy hết nhưng mà bây giờ Quỳnh phải đưa ra quyết định của mình Quỳnh chỉ được chọn để tiếp tục trò chuyện với một anh thôi Một anh Bình là đang ở Quảng Bình Một anh Phong là đang ở Hà Nội Anh Bình là coi như là đã có đi Úc 3 năm Nhớ chưa? Chứ thì bà hay quên lắm tiền mà còn quên nữa Để tôi nhắc cho Ly dị vợ được năm sáu tháng rồi còn anh à, anh Phong là sinh năm 85 đúng không Phong đã có nhà riêng ở Hà Nội nhưng mà đang sống với con trai lớn 12 tuổi làm mà làm cái gì về văn phòng gì của nhà nước gì đó hồi nãy tôi nghe cái gì tránh văn phòng gì tôi quên rồi em là làm tránh văn phòng bên truyền hình chống hàng giả à tránh văn phòng bên truyền hình rồi em bán hàng giả luôn em bán hàng giả luôn em bán hàng giả luôn em chống hàng giả nhưng mà em bán hàng giả <laughs> tình léo leo cuộc tình léo leo rồi bây giờ quỳnh quyết định đi chọn đi cưng em đi thẳng vào vấn đề luôn em chia sẻ nhanh luôn nào ok nãy giờ nói chuyện với hai anh á em tới chương trình này là em muốn kiếm một người bạn nha một người bạn khác giới là nhiều khi dịch cũng rảnh đó mọi người ngoài cái thời gian mà lên tiktok nhảy nhót rồi này kia thì cũng rảnh à, có một người bạn nói chuyện nhưng mà em không biết là có được số điện thoại của nhau là có chuyện nói chuyện sau đó hay không là em chọn anh cái việc ờ, lo lắng cho vợ con thì điều đấy là, tất nhiên là mình phải à, mình phải làm được và mình không làm được cũng phải được quỳnh là một người khá là năng động rồi lại cũng thấy cũng vui rồi lại à, nhiệt tình mà cái tính khá là thoải mái nên là em thấy rất là kể thích những người có có cái cá tính à, như như vậy á em thì em vẫn rất là mong muốn kết nối được uh, kết nối với bạn Quỳnh chứ còn ờ, không sợ chị ạ à? không sợ <laughs> không ai sợ hết nha Quỳnh tới công chuyện thì tới công chuyện luôn chị này để em chọn anh anh Phong á đưa ra câu quyết định giờ là chọn anh Phong phải không? chứ Vâng vâng vâng bây giờ chị tường sẽ cho các bạn gặp nhau luôn để mà mình uh, say hello với anh bình ha xin vòng máy cho ba bạn luôn ô chị ơi chị nếu mà được chọn chọn cả hai thôi bỏ đi tham quá rồi xin mời cho kết nối cả ba bạn với nhau ạ à. Ờ, chào Bình Em đoán đi, dạ anh nào là anh Bình, anh nào là anh Phong, hai anh nó trắng luôn đó ca này khó anh bình là anh bình là là có đeo tai nghe đi thầy ha à, nhạy cảm quá ha em không chọn người ta rồi để em ờ, sorry người ta rồi em tạm biệt em chúc người ta đi ờ, rồi em tạm biệt người ta đi chứ còn gì nữa say hello với anh bình đi anh ơi do luật thôi chứ không phải là do em nha chứ em là em cũng muốn chọn hai cả hai luôn em là em cũng muốn chọn hai cả hai luôn bình ơi dạ vâng hôm nay chị tường chưa có duyên nha chưa kết nối được em với à, à, người bạn nữ của chương trình thôi hẹn lần sau ha đăng ký tham gia tiếp những chương trình mai mối của chị tường vâng ạ. chị tường thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn bình rất là nhiều đã tin tưởng và đã đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tóc online ha chúc bình nhiều sức khỏe nè thăng tiến trong công việc nè rồi uh, đâu một ngày nào đó chị vâng. mình sẽ gặp lại nhau cảm ơn bình rất là nhiều nha bye bye thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ban tập chương trình chị Cát Tường cũng đã tạo một cái sân chơi cho những người đang độc thân trong mùa dịch cũng có thể có cơ hội để tìm hiểu nhau. Ok, tạm biệt mình nha. Chào tất cả mọi người dù rất là tiếc nhưng mà chúng ta đành phải à, tạm biệt với bạn Bình ha một bạn trai tưởng thấy cũng rất là năng động cũng rất là dễ thương luôn bây giờ hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau thoải mái vui vẻ hơn ha rồi giờ muốn hỏi gì đó anh phong đó là loại hết một người còn mình anh đó nha anh phong bây giờ chủ động đi rất là cảm ơn em ờ, lựa chọn và ờ, dành cho anh ờ, cái tình cảm nhất định hy vọng rằng là sau chương trình này thì anh em mình có cái thời gian gặp gỡ nhiều hơn trò chuyện nhiều hơn quan điểm của em thế nào về tình yêu và hôn nhân theo em thì nếu như mà đã cưới rồi là không chia tay sống với một người đó thôi ví dụ như có ngoại tình như thế nào thì cũng chấp nhận và ly thân hay như thế nào đó nhưng mà cuối cùng thì cũng phải ở với nhau nếu như đã kết hôn vì cái lý do đó mà tại vì em chưa kết hôn như vậy tức là mình sẽ chấp chấp nhận tại vì trong cái quá trình mà khi mình kết hôn mình cũng sẽ chán nhau mình cũng sẽ có những cái phút giây uh, ờ, xa ngã hay là như nào đó nhưng mà mình cũng sẽ tha thứ được hết em em nghĩ là mình sẽ sống vì con nữa chứ không phải là sống vì bản thân mình không em không có muốn có con mà con không có cha có mẹ thực ra thì trong quá trình ờ, trong hôn nhân thì cũng không thể nói trước được điều gì cả không không ai mong muốn là mình ly hôn đâu nhưng mà đôi khi nó không được như mình mong muốn em nói là cái quan điểm của em nếu như mà em kết hôn với một người đó thì em sẽ có cái deal với người ta có một cái cái cái hợp đồng một cái list nói ra với nhau như vậy có đồng ý hay không ví dụ như anh có người khác thì anh cũng phải nói với em hay như thế nào đó em chỉ yêu cầu một điều thôi trong hôn nhân là nó phải tôn trọng nhau anh đồng ý quan điểm của em gặp em thì anh thấy em rất là xinh xắn xinh gái và rất là dễ thương thì em cảm nhận nào về anh em thấy so với độ tuổi thì thì anh lớn em cái tính của em á nếu mà em có lớn giống anh á thì em cũng như bây giờ thôi thì em cũng cần một người chồng một người chồng để kịp mình lại chút theo cái cá tính của em mạnh mẽ anh cũng rất là thích chứ bây giờ mà quỳnh mà lấy thêm đưa một, một bạn trai à, lấy thêm một người chồng mà nhoi như em nữa rồi rồi cái nhà em nó như thế nào rồi sanh con ra rồi con nó ra làm sao một là người dày người kia nó mới hòa lại nó mới hợp được chứ đúng không bà tưng quá phải có cái người kèm bà xuống chị có lo lắng một chút hai bạn thử trao đổi xem sao theo như chị thấy thì là có vẻ như là phong á thì rất là ổn định như công việc mà phong làm cái công việc đó nên như công việc của nhà nước cũng khó thay đổi trong khi quỳnh á cũng rất là thành công trong cái công việc kinh doanh ờ, của mình ở ờ, thành phố hồ chí minh vậy thì nếu như đây là mình nói nếu như hai bạn tìm hiểu một thời gian mà thấy phù hợp mọi thứ thì mình đã tính cái chuyện tương lai mình nó như thế nào chị đường tính sao á em thì em đang tính là một người bạn khác giới nhưng bọn em có thể tâm sự nói chuyện nè xong rồi uh, nếu mà rảnh hay như nào em có thể ra Hà Nội chơi em thích đi chơi em thích đi du lịch lắm điều mà em em em em đang băn băn khoăn một chút xíu á anh nói là anh cần một người phụ nữ cho gia đình mà em em thấy em có miếng nào trong đó em là một người phụ nữ cho con bởi vì lúc nãy khi em chia sẻ cái quan điểm em có nói là khi em đã quyết định em lấy ai rồi là em sẽ không bao giờ bỏ chấp nhận thậm chí là nhiều khi là người chồng mình ngoại tình người chồng mình không tốt mà em cũng vẫn chấp nhận luôn em không bỏ đó cũng là cái người phụ nữ chịu đựng của gia đình đó chị nói vậy đúng không yeah dạ, ok dạ, cái mặt đó thì ok đúng, đúng em sẽ 50 thôi 50 dành cho gia đình mà 50 dành cho công việc thì vậy người đàn ông phải phải gánh cho em nửa 50 còn lại anh thu em có tiền không chị nay này chị nói nghiêm túc chị là một người phụ nữ cho gia đình nè nấu ăn chị biết nè chăm con chị biết nè dạy dỗ con chị biết nhưng mà chị đâu có làm chị thuê người giúp việc lúc nào cần hoặc lúc nào đặc biệt hoặc lúc nào quan trọng thì chị sẽ làm như vậy đâu có nghĩa là chị không phải là người phụ nữ gia đình chị vẫn quán xứng mọi việc trong nhà nhưng mà cái gì mình làm không nổi ờ, mà mình không có thời gian mình phải livestream bán hàng phải kinh doanh thì mình có thể thuê người mình thuê nhân viên được mà thì mình thuê người giúp việc thôi đúng không Ừ, em là kiểu kiểu đó thì bây giờ phong à, cho biết ý kiến của phong coi suy nghĩ của phong coi chị Cát Tường nói rất là chính xác người phụ nữ của gia đình không hẳn là cứ phải tập trung nào là phải nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa tất cả mọi thứ cái ý của em là em muốn người phụ nữ gia đình là dành nhiều cái thời gian cho gia đình hơn thay bằng cái việc là cứ tập trung à, chăm chú vào cái việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình chứ không phải là người phụ nữ gia đình là phải nấu ăn em nấu ăn cũng rất là tốt vì bản thân em cũng biết nhậu em rất là thích nhà Hôm nay á, thì thời gian của chương trình nó cũng có giới hạn thôi Nếu mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa là hai bạn phải dành thời gian cho nhau Ví dụ như là hết dịch thì Quỳnh phải cũng có thể đi thăm Phong Phong cũng có thể là bay vào Sài Gòn thăm Quỳnh Bây giờ là cái lúc mình lắng động nè Mình có muốn tiếp tục cái tìm hiểu cái mối quan hệ này Tìm hiểu cái người bạn này hay không Hai bạn phải tự quyết định Thì bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa sau 3 tiếng đếm của chị Tường bạn đồng ý hẹn hò với nhau để tiếp tục là chương trình sẽ gửi thông tin của các bạn cho nhau để các bạn sẽ tiếp tục uh, làm quen trò chuyện thì các bạn hãy đưa cái biểu tượng mặt trời lên nếu mà các bạn không đồng ý là mình chấm dứt câu chuyện tại đây thì mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng lên mời hai bạn nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của dì tường mình sẽ đưa cái biểu tượng mà mình mong muốn lên một nếu như mà đã cưới rồi là không chia tay sống với một người đó thôi ví dụ như có ngoại tình như thế nào thì cũng chấp nhận và ly thân hay như thế nào đó nhưng mà cuối cùng thì cũng phải ở với nhau nếu như đã kết hôn hai Chị Cát Tường nói rất là chính xác Người phụ nữ của gia đình không hẳn là cứ phải tập trung nào là phải nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa tất cả mọi thứ Cái ý của em là em muốn người phụ nữ gia đình là dành nhiều cái thời gian cho gia đình hơn Thay bằng cái việc là cứ tập trung chăm chú vào cái việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình Chứ không phải là người phụ nữ gia đình là phải nấu ăn Đang nấu ăn rất là tốt vì bản thân em cũng biết nhậu Em rất là thích nhạc Ba, xin mời biểu tượng của hai bạn ừ. <laughs> trời ơi sao vậy sao mặt trăng vợ nói tôi nghe coi mặt trăng là đồng ý mà mặt trăng là đồng ý mà trời ơi mặt trời mới đồng ý anh nội ơi à, mặt không cười tôi kìa xin lỗi em xin em xin lỗi em xin lỗi giờ sao bút xa mà gà chết chứ tôi khúc này cũng vui mà chị không chị khúc này cũng vui mà chị tôi nhắm mắt tôi kêu lắng động lại nha rồi tôi đếm đã rồi mà đưa mặt trăng lên mà còn cười tươi nữa chứ mặt trăng dạ, là đồng ý mà chị giờ sao quỳnh quỳnh có cho ta cơ hội đưa lại không quỳnh không em thấy đưa vậy được rồi chị <laughs> em thấy là đưa vậy cũng dễ thương mà ảnh có bổ sung sau tí là anh dễ thương mà ảnh không biết thôi là bây giờ em chấp nhận ảnh là bây giờ quỳnh có chấp nhận tha thứ về cái tội của vâng. là đồng ý mặt trời không ảnh ngôi sao cũng được anh <laughs> ok ok chị nói chung là anh này ba chết ba nhán hay là rung quá hồi hộp quá hay là sao tôi cũng biết nhưng bây giờ là ảnh nói là ảnh trong lòng ảnh là muốn hẹn hò mà ảnh đưa lộ nhưng mà đương sự là quỳnh đã đồng ý chấp nhận chỉ cần hai người chấp nhận là được thôi coi như là đồng ý tôi chốt là bữa nay là đồng ý hẹn hò chứ nếu mà quỳnh nói không đồng ý một cái là không tôi cắt chương trình luôn là không có tin không có thông tin liên lạc của nhau đâu nha cảm ơn hai bạn chốt cảm ơn uh, chị cát tường rồi nào uh, mời chị cát tường ra hà nội mời chị cà phê nhá ok hết dịch là chị ôi chị đi liền chị ơi đi với em nha chị hả ý là bữa đó anh rủ thì chị đi với em ok thế thì mời chị cát tường ra hà nội uh, một chuyến rồi ok cưng cảm ơn quý vị rất là nhiều theo dõi cặp đôi này rất là vui đúng không quý vị đây là một cái tập rất là vui mặc dù là biểu tượng nó lệch nhau kính thưa quý vị khán giả như vậy là hôm nay tường đã thành công tôi cũng mém rớt tim ra ngoài tôi tưởng tôi thất bại rồi hy vọng rằng là mẹ lấy thời gian tâm sự trò chuyện với nhau tìm hiểu nhau thật là dễ thương thật là thoải mái giống như là tính cách của bạn mình vậy đó tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã quan tâm à, đồng hành và ủng hộ những cái chương trình mà tường đang thực hiện cảm ơn hai bạn quỳnh và phong chúc cho toàn thể chúng ta được nhiều sức khỏe và việt nam chúng ta sớm vượt qua đại dịch cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau nha kính thưa quý vị chương trình ghép đôi thần tốc online được phát sóng độc quyền trên kênh myclip.vn à, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh myclip.vn quý vị nhé quý vị hãy tham gia ngay mạng xã hội myclip để được à, theo dõi chương trình ghép đôi thần tốc và được được gặp gỡ các tường kính thưa quý vị chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh youtube ghép đôi thần tốc và kính thưa quý vị, chương trình ghép đôi thần tốc online được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MCT Media. Và bây giờ các tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.